sâm nhi tao tăng nhi đồ trước tình nhi đông cuồng cổ tịch nhi body, soil, trên trong Mãe, que não dá Sunday về đây sông lâm hồ dễ một cây ven tơ xoan tánh ta hồi cùng khuya sớm ra vào bạn đêm nay cậu bé khuya sớm đi ra vào bên anh nắng bức mảnh đào cậu quỳ đầu me